chào tất cả anh em nhé ờ, đặc biệt là anh em nào mà đang làm tay cái hay là anh em nào mà đang muốn ờ, tìm cho mình một cái bộ hột tài xỉu mà giúp cho anh em đi ờ, chơi tài xỉu anh em đi lắc tài xỉu bị vệ để anh em muốn có một cái bộ hột tài xỉu đi theo ý muốn của anh em đi theo ý muốn của anh em là như thế nào Đấy, thì đi theo ý muốn của anh em đó nghĩa là khi mà anh em lắc cái bộ hột tài xỉu này lắc cái bộ hột tài xỉu của anh em thì uh, anh em muốn lên tài cũng được mà anh em muốn xuống xỉu hay là anh em giữ tài giữ hột tài xỉu thì anh em uh, giữ được theo ý muốn của anh em Đấy. tất nhiên rồi mình uh, chơi cái bộ hột tài xỉu nó không tan nên là khi mà anh em uh, lắc tài xỉu thì là vẫn có những cái chén phản Đấy, chứ không phải là không có Đấy, nhưng mà cái tỷ lệ phần trăm mà anh em uh, cái bộ hột tài xỉu này đi theo ý muốn của anh em ấy đó chính là 7 đến 80 phần trăm nhá đấy thì cái ờ, video ngày hôm nay giới thiệu cho anh em cái bộ hột tài xỉu 2020 mới nhất ở bên cơ sở tôi và cái cách lắc của cái bộ hột tài xỉu này đó thì cái cách lắc của bộ hột tài xỉu này đó chính là cái ờ, cách giữ hột tài xỉu đấy, cách lắc giữ hột tài xỉu còn ờ, cái bộ hột tài xỉu này bên tôi cơ bên cơ sở tôi đã làm thì ờ, nó mặc định của nó là chạy 5 năm đấy nó mặc định của nó là khi mà anh em lắc thì nó sẽ chạy cho anh em là 5 năm đấy khi mà anh em lắc đều thì cái tỷ lệ của nó ra bạc rất là cao đấy thì nói chung là cái bộ hột tài xỉu 2020 này nó bao gồm được tất cả những cái bộ hột tài xỉu thường đấy, hiện tại có anh em nhé đấy, ví dụ như bộ tài xỉu đua này 5 năm này đấy, bộ tài xỉu bạc này cái bão ấy đấy, bộ hột tài xỉu nặng nhẹ đấy để nó bao gồm được tất cả những cái bộ hột tài xỉu ngoài có đấy thì bộ hột tài xỉu này rất là ok cho anh em nào mà đang à, làm tay cái nhé hoặc là anh em đi lắc tài xỉu bịp anh em à, chưa có cái bộ hột tài xỉu ưng ý với anh em thì anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình nhé đấy thì cái bộ hột này tôi bao cho anh em là không tang bao trẻ hột luôn cho anh em nhé đấy thì uh, bây giờ bây giờ tôi sẽ thử cho anh em tăng tích của nó này nói chung là cái bộ hột này thì anh em nào mà đã sử dụng qua rồi anh em nào mà đã chơi rồi thì anh em biết được cái hiệu quả của nó nhé rất là hiệu quả Đấy. và cái cách lắc giữ tài giữ xỉu của nó thì cũng rất là đơn giản Đấy, cách lắc giữ tài giữ xỉu thì khi nào mà anh em đi cơ sở mua bộ hột tài xỉu này hoặc là anh em um, đặt hàng tôi sẽ gửi đơn hàng về cho anh em và anh em kết bạn zalo gọi điện trực tiếp cho tôi tôi sẽ tư vấn cho anh em nhé và hướng dẫn cho anh em cách cách lắc Đấy, tiếp theo là tôi sẽ thử những nước muối anh em đó nước muối thì ok nổi Đấy, nhiều anh em thì cũng gọi điện đến cho tôi là không tang là như thế nào đấy thì tôi cũng không biết trả lời như nào cả anh em trên tay xỉu nhiều rồi anh em còn hỏi không tang như nào đấy thì không tang là anh em đi sân chơi anh em thử nước muối này anh em dọn đèn này đấy, anh em thử nước muối dọn đèn nam châm đấy, đấy là những cái mà thử tăng tích đấy, thử nước muối thì là nổi đấy, thử nam châm thì phải không hít đấy, và dọn đèn thì là trong suốt đó. thì bây giờ tôi vào tôi sẽ thử dọn đèn luôn cho anh em đây tôi sẽ dọi đèn cho anh em Đấy. rất là trong đúng không anh em ngang đáp chén này của trên đó nó bịt bằng keo rồi không thể soi được còn nói chung là cái nắp đấy nắp thường anh em nhé đây nắp thường anh em nhé đây. đây nắp thường nhé nó không phải đồ camera nên là anh em ờ, cứ ok khi nào mà anh em mua cái bộ hột tài xỉu này đấy thì ờ, anh em cứ test đang tích thoải mái bộ hột này 100% không tan cho anh em bao chảy hột cho anh em luôn nhé Đấy thì bây giờ tôi vào tôi sẽ uh, lắc cho anh em Đấy, lắc cho anh em cái bộ hột tài xỉu 2020 này Đấy, nó cách lắc giữ tài giữ xỉu và anh em xem là cái bộ hột tài xỉu này nó có phù hợp với anh em khi mà anh em à, sử dụng cái bộ hột này anh em đi lắc tài xỉu hay không nhé Đấy. thì uh, như ban đầu tôi nói bộ hột tài xỉu này nhất là nó đi đều Đấy, anh em cứ ờ, thử nghiệm anh em cứ test thử độ ồn này xem khi mà anh em chưa cần đến cách lắc giữ tài giữ xỉu thì là anh em cứ lắc cái bộ hột này nó đi đều với tỷ lệ 5 năm lên đến tầm 8 90 phần trăm nhé Đấy như chén này thì chắc chắn 8 90 phần trăm nó sẽ về xỉu cho anh em này đó xỉu này Đấy, chén này chắc chắn 90 phần trăm nó lên tài cho anh em nhé mở này ba bốn năm tiếp tục như thế Đấy, cái này xỉu 142 cái này tài Đó, tài cái này 80 phần trăm 90 phần trăm là xỉu Đó, bao tam đúng không anh em tài Đó, tài đấy thì à, anh em cứ lắc bình thường Đấy, cái tỷ lệ của nó ra tài ra xỉu Đấy, tỷ lệ đi đều thì à, khi mà anh em chưa cần đến cách lắc của của tôi thì anh em sử dụng cái bộ hột này anh em đi đua 5 năm cũng được nhé Đấy, thì bây giờ tôi và tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách lắc giữ tài giữ xỉu của cái bộ hột tài xỉu 2020 này Đấy, cái à, cách lắc quan trọng nhất của cái bộ hột tài xỉu này Đấy, khi mà anh em mua cái bộ hột tài xỉu này anh em có ngay cái cách lắc giữ tài giữ xỉu vô cùng à, hiệu quả cho anh em khi anh em đi lắc tài xỉu bịp nhé à, anh em đi chơi bất cứ ở cái sân chơi nào đấy, thì anh em à, luôn luôn anh em giành chiến thắng đấy, cái tăng tích của nó thì bao cho anh em 100% không tăng nhé đấy, đang à, tài đúng không anh em tài tôi sẽ giữ tài cho anh em một tài này hai tài này ba tài này bốn tài bốn tài thế này nó về xỉu Đó. về xỉu thì ờ, anh em giữ xỉu tiếp cho anh em một xỉu này hai xỉu này Đấy, ba xỉu này Đấy, bốn xỉu này Đấy, xỉu uh, chén này nó lên tài đấy thì bốn xỉu bốn tài đấy thì ờ, anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ hột tài xỉu 2020 này kèm theo với cái cách lắc giữ tài giữ xỉu của cái bộ hột tài xỉu 2020 này thì anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình đấy thì anh em ờ, nào mà đang làm đây cái hoặc anh em nào mà muốn sở hữu thì anh em cứ alo cho tôi đấy, liên hệ với tôi tôi sẽ tư vấn thêm về cái, cái cách lắc của cái bộ hột tài xỉu này thì ờ, video này tôi làm đến đây là hết chào tạm biệt tất cả anh em